Người ưu tiên đặt mua 5 chiếc xe VinFast là ai? Ngay trong ngày đầu tiên, lộ các thông tin hình ảnh của xe VinFast thật tại Paris Motor Show, ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch SSI đã đặt mua liền 5 chiếc xe VinFast. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch SSI cho biết ông đã đặt mua 5 chiếc xe VinFast và đơn đặt hàng của ông đã được chấp nhận. Theo ông Hưng, đây là lần hiếm hoi trong đời ông dùng mối quan hệ để đặt xếp chỗ mua hàng. Với việc đặt tới 5 chiếc xe, có thể đây là đơn hàng ông đặt cùng những người bạn của mình và nhóm của ông sẽ là những người đầu tiên được nhận xe. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, ông Hưng cho biết ai chả muốn là những người đầu tiên được sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam, được sản xuất theo công nghệ châu Âu và thực sự nhìn dáng xe không thể nói là không đẹp. Hơn cả niềm vui sở hữu một phương tiện đi lại, đây còn mang trong mình tình cảm của những người luôn mong muốn xây dựng thương hiệu Việt Nam. Hai chiếc xe của VinFast là Lux A2.0 Sedan và Lux SA2.0 SUV sẽ chính thức được ra mắt tại triển lãm Paris Motor Show từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10. Bản thương mại của hai chiếc xe này sẽ được tung ra thị trường vào quý 3 năm 2019. Ông Nguyễn Duy Hưng được biết đến là nhà sáng lập điều hành công ty chứng khoán Sài Gòn SSI. Tính theo thị phần và giá trị thị trường, SSI hiện là công ty môi giới lớn nhất Việt Nam. Năm 2017, báo cáo tài chính của SSI ghi nhận gần 130 triệu USD doanh thu và 50 triệu USD lợi nhuận dòng.